Bao lâu nay anh đi một mình trong mưa Mở mắt trong đêm nhìn em cùng bước bên anh yêu trong tim nhưng sao dại dột che đi thật ngốc nghếch lạnh lùng nhìn như không quen ngày xưa vẫn còn đây êm ấm trong tim bao nhiêu khát khao đợi cho em nhìn em ra đi Mùa đông kia lại gần và nơi đây thật buồn Chỉ còn anh ôm giấc mong xưa Biết em không về nơi đây Quên một câu yêu mà tại sao không thể quên em Lòng anh vẫn đợi cho Và môi vẫn nghẹn nào. Khoảng thời gian cứ mãi dần trôi Nói câu ly biệt trong tim Ân tình khôn nguôi Đôi mắt kia vẫn nói love in your eyes nay Bao lâu nay anh đi một mình trong mưa Mở mắt trong đêm nhìn em cùng bước bên ai Yêu trong tim nhưng sao dại dột che đi ngày xưa vẫn còn đây êm ấm trong tim bao nhiêu khát khao đợi cho em nhìn em ra đi mùa đông kia lại gần và nơi đây thật buồn chỉ còn anh ôm giấc mong xưa biết em không về nơi đây một câu yêu mà tại sao không thể quên em Lòng anh vẫn đợi cho, bờ môi vẫn nghẹn ngào và thời gian cứ mãi dần trôi Nói câu ly biệt trong tim, ân tình khôn nguôi Đôi mắt kia vẫn nói love in your eyes nhìn em bước đi bên ai còn mình anh trong màn đêm mùa đông kia lại gần và nơi đây thật buồn chỉ còn anh ôm giấc mong xưa biết em không về nơi đây quên một câu yêu mà tại sao không thể quên em lòng anh vẫn đợi cho bờ môi vẫn nghẹn ngào và thời gian cứ mãi dần trôi nói câu ly biệt trong tim ân tình khôn nguôi đôi mắt kia vẫn nói love is your eyes